Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội ngày hôm nay, thủ đô của nước Việt Nam mến yêu à, đã có hàng ngàn năm tuổi. À, trước khi có một Hà Nội rực rỡ như ngày hôm nay thì à, kinh đô của nước Đại Cồ Việt một thời gian son lại không phải ở nơi này. trong một điểm đến cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm về một nơi từng là kinh đô của nước ta trong các triều đại Đinh, Lê và Lý để được lắng lòng cùng với sóng nước Hoa Lư và để được nghe kể những câu chuyện về một thời ông cha ta lập quốc. secret order. Thank you.